ta đây là quang vương nước việt ta về đây hôm nay là để cho con hay bài thơ thứ năm đâu con à Việt Nam đất nước và con người kỷ nguyên thánh đức sắp tới kỳ người việt ngữ ở khắp nơi nơi nay trở về quy tụ một mối đó việt nam thánh địa của trời con rồng cháu tiên là đây mọi người quý phục một đảo trời đó thiên đạo từ thiên đình ban xuống để dân tình chăm lo học hỏi đạo thiên đình từ trời ban xuống giáo hóa chúng sanh quy về một đạo không bon chen hiền khích lẫn nhau đảo trời đây khắp nơi quy tụ thánh linh hay quỷ thần đều chung một nhiệm vụ đưa con người tới tương lai tốt đẹp tương lai đó khắp mọi miền đất nước khắp năm châu bốn biển quy về hưởng hồng âm của trời ban phát nơi mỗi người sẽ ấm no hạnh phúc sống theo đạo trời của vị phật minh vương thánh di lạc giang trầm xuống thế huyền năng tỏa khắp nhận gian ngưỡng mộ sau ba năm tới khi thiên tai dần lắng xuống chiến tranh nổ ra nhường cho hòa bình thế giới đại đồng trong ba năm tới mọi thứ sẽ thay ra đổi thịt người có tâm linh sẽ được trên bao bọc người coi trời như cỏ rác sẽ bị thẫn sắc tơi bời trong ba năm tới khi mọi việc kết thúc trời sẽ xanh lại không khí trang hòa cỏ cây hoa lá sẽ xanh rừng trở lại phục vụ con người như từ thuở khai xanh, đất sẽ tươi màu trở lại nước sẽ không còn độc tố từ khí thải bẩn dơ đưa dinh dưỡng để nuôi sống con người mọi động vật cũng trở nên hiền hòa loài bò sắt sẽ không thành mũi hiểm loài người động vật cỏ cây sống trang hòa tráng chứa yêu thương đó là đời thưởng ngương thánh đức bài thánh thơ đến đây tạm dừng